tôi chẳng cần giàu sang đâu chỉ cần không thiếu thốn cơm no không muộn phiền yên vui bên gia đình Trấn Thành trở lại cùng rap Việt sau ồn ào sao kê Tối qua ngày 1 tháng 10 đời lênh đênh trắng tay yêu em nhiều bao năm ngày cưới giờ tình vây kín thấm thầm sống kiếp nghèo nàn bao cuộc tình bao lần gian dở trong tôi bởi trắng tay nên người ta mới phụ tình thân phận nghèo nên lòng dám trách chi ai làm người ai không ước ao mơ sang giàu lợi danh quyền quý mà trời cho tôi trắng tay ngang nồng